đĩa ốc Star xin kính chào quý anh chị Xin giới thiệu với quý anh chị các sản phẩm tháng 9. Đầu tiên là một lô đất ở đường Trịnh Hoài Đức, phường 11, diện tích 105 m2, sổ nông nghiệp phân quyền 6 nhà, mua bán sang tên, giá 1,85 tỷ, hướng Tây Nam, đường bê tông 5 m, cách trung tâm Đà Lạt tầm 7 km, xung quanh tập trung các biệt thự cao cấp, dân cư trí thức, an ninh cao, view thoáng mát, nhìn xuống thung lũng, thích hợp kinh doanh, định cư, nghỉ dưỡng. Sản phẩm tiếp theo là một lô đất hai mặt tiền ở đường Ngô Thị Sĩ, phường 4, diện tích 97 m2, sổ riêng xây dựng, giá 6,3 tỷ, hướng Đông Nam Nam và Đông Bắc đường ô tô cách trung tâm Đà Lạt tầm 2 km. Trên đất có sẵn nhà cấp 4 kiên cố, khu dân cư đông đúc, mặt tiền thuận lợi kinh doanh gần chợ, trường Hào cây xăng, thích hợp kinh doanh và định cư. Tiếp theo là một biệt thự hai mặt tiền ở đường Đa Phú, phường 7, diện tích 261 m2 sổ riêng xây dựng, giá 12,5 tỷ, hướng Tây Bắc và Đông Nam, đường ô tô, kết cấu một trệt hai lầu, 6 phòng ngủ, 6 toilet, phòng khách, phòng bếp, sân thượng, sân đậu ô tô và phun nội thất. Cách chợ Đà Lạt tầm 7 km, cách đường đa Dagia 500 m, biệt thự thoáng hai mặt, view rừng thông săn mây, thích hợp định cư, nghỉ dưỡng lâu dài. Cuối cùng là một lô đất ở đường Nguyễn